<clears throat> Xin chào tất cả anh em nhé Đấy, cái video ngày hôm nay tôi lại tiếp tục giới thiệu cho anh em về những cái bộ hột tài xỉu mà nó đang mới nhất hiện nay mới nhất 2021 này để cho anh em đi lắc tài xỉu nó được uh, hiệu quả cao và nó đi theo ý muốn của anh em đấy thì cái bộ hột này nó cũng rất là nhiều anh em tìm mua nhưng mà không thấy đấy thì uh, hiện tại bây giờ bên cơ sở tôi đang uh, làm ra những cái bộ hột tài xỉu này đấy thì uh, cái bộ hột tài xỉu này bên tôi gọi là bộ hột tài xỉu kênh nhé cái đầu tiên nói về cái bộ hột tài xỉu này nó chống nghe hột tài xỉu đấy nó chống thầy thợ nghe hột tài xỉu và thứ hai nữa là bộ hột này là một nghìn phần nghìn không tang thứ ba nữa là nó đi theo ý muốn của anh em được khi mà anh em đi lắc anh em muốn lắc tài hay là anh em muốn lắc xỉu anh em giữ tài giữ xỉu đều được nhé đấy thì cái bộ hột này thì bên tôi đang uh, đang cho ra mắt anh em Đấy, anh em nào mà đã dùng qua rồi thì anh em cũng đã biết được cái hiệu quả của nó và anh em nào mà chưa dùng qua thì anh em có thể là liên hệ với tôi qua số điện thoại này để được tư vấn và có thể lên cơ sở tôi test những cái bộ hột tài xỉu thì bên tôi cung cấp cho anh em rất là nhiều những cái bộ hột tài xỉu khác đấy nhá đấy, ngoài những cái bộ hột tài xỉu mà tự tay làm như thế này thì à, bên tôi còn những cái bộ hột tài xỉu mà nó, nó làm từ những cái ờ, hột tài xỉu uh, nghệ hoa loại một cao cấp nhá đấy thì lấy uh, cái uh, những cái bộ hột tài xỉu bên tôi mà cung cấp cho anh em nói chung là anh em cứ đến cơ sở đi thì uh, anh em sẽ có những cái bộ hột tài xỉu mà như uh, ý muốn của anh em về anh em có thể chơi nó được hiệu quả hơn nhé đấy thì uh, uh, đấy thì uh, video này tôi uh, giới thiệu cho anh em cái bộ tài xỉu dành cho anh em làm tay cái Đấy, bộ hồ tài xỉu ờ, không tang Đấy, bộ hồ tài xỉu mới nhất 2021 này dành cho anh em nhé Đấy. thì ờ, cũng ờ, xin phép nói luôn với anh em là khi mà anh em mua cái bộ hồ tài xỉu bên tôi thì bên tôi sẽ tặng cho anh em một cái đĩa đĩa này là đĩa một âm nhé đĩa một âm đĩa một âm nó như thế nào thì anh em dùng qua rồi anh em biết còn anh em nào chưa dùng qua thì tôi sẽ test thử cho anh em nhé Đây test thử cho anh em thì cái ờ, đĩa một âm này cái đĩa một âm này thì anh em đi lắc tài xỉu thì nó chỉ có một một âm một nhé một chỉ có một âm một thôi nên là âm tài hay là âm xỉu nó đều như nhau hết nhé. này tài này tài này xỉu này xỉu này xỉu này đấy nó chỉ có một âm duy nhất thôi đấy bạo này đấy, tài tài này. Đấy, xỉu này đấy, anh em thấy không đấy cái bộ uh, đĩa này chỉ một âm này đấy, khi mà anh em mua cái bộ hột này thì anh em sẽ được tặng thêm một cái đĩa một âm này để cho anh em về anh em có thể lắc với cái bộ hột tài xỉu uh, cây này hoặc là anh em có thể lắc những bộ hột tài xỉu nào của anh em đó nhé thì uh, vào cái uh, phần chính của cái uh, video này đó chính là cái bộ tài xỉu cây thì cái bộ tài xỉu cây này khi mà anh em lắc thì là nó sẽ đi rất là đều cho anh em lên được 7 đến 80 phần trăm đi đều 80 90 phần trăm đi đều nhá còn uh, khi mà anh em muốn giữ tài giữ xỉu thì uh, anh em uh, lấy hay là anh em đặt đơn hàng mua cái bộ hột tài xỉu này thì à, anh em về anh em sẽ gọi điện video cho tôi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắc Đấy. gọi điện video trực tiếp cho tôi nhá Đấy, còn cái à, còn cái cách mà anh em đi chơi tài xỉu như thế nào Đấy, hai anh em đi lắc tài xỉu như nào thì là cái đấy là uh, do anh em đấy, do anh em thì là anh em uh, một phần là do anh em nữa chứ không phải là do nguyên cách lắc của bên tôi về anh em có thể là nghiên cứu ra một vài cách lắc nữa để anh em đi lắc nó sẽ hiệu quả hơn và nó sẽ không bị lộ những cái cách lắc của anh em nhé đó thì uh, video này tôi sẽ không cần phải thử tăng tích gì của cái bộ hột này rồi bộ hột này thì ờ, đảm bảo với anh em luôn nếu mà có tăng tích 1 đền 10 nhá 1 đền 10 đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test luôn cho anh em cái bộ hột này cái bộ hột tài xỉu cây này để cho anh em thấy được là cái hiệu quả của nó và cái cách đi của nó như thế nào đấy, nó có phù hợp với sân chơi của anh em hay không đấy. thì đây chính là cái cách mà anh em chơi tài xỉu đấy, hay là cái mẹo anh em đi uh, lắc tài xỉu nó vô cùng có hiệu quả hiệu quả và cái bộ hột này nó đang là mới nhất hiện nay đấy, bộ hột tài xỉu không tang mới nhất 2021 này dành cho anh em nhé thì anh em làm tay cái anh em liên hệ với tôi qua số điện thoại này hoặc là kết bạn Zalo với tôi qua số trên màn hình nhé. tôi sẽ test cho anh em nhất là bộ hột này khi mà anh em lắc bình thường nó sẽ đi rất là đều nhé đấy nó có 80 đến 90 phần trăm nó sẽ lên tài thế này 246 này tiếp tục anh em lắc như vậy thôi đó nó sẽ đi đều cho anh em xỉu 90 phần trăm sẽ là xỉu 332 đúng không đó tài 90 phần trăm sẽ tài đó rất là hiệu quả đấy thì khi mà anh em muốn giữ tài hay là anh em muốn giữ xỉu anh em sẽ có cái cách lắc và anh em có thể giữ tài giữ xỉu khi mà anh em mua cái bộ hồ tài xỉu này nhé đây tôi sẽ giữ xỉu cho anh em à giữ tài cho anh em này đang tài giữ tài luôn nhé đó anh em có 70 70 đến 80 phần trăm là anh em sẽ giữ được tài 641 tiếp tục giữ tài cho anh em này. 80 phần trăm sẽ là tài đó 335 tiếp tục 80 phần trăm 7 đến 80 phần trăm nó sẽ là tài Đấy, 256 đúng không anh em khi mà anh em chưa muốn, không muốn giữ tài nữa anh em muốn xuống xỉu ok xuống xỉu thì rất là đơn giản thôi Đấy, xuống xỉu đúng anh em giữ xỉu cho anh em luôn này một hai năm này tiếp tục giữ xỉu này 2 126 này 442 này 234 này Đấy, cái chén này nó lên lên tài đấy lên tài lên tài thì uh, đấy anh em tôi vừa giữ cả tài cả xỉu đấy cho anh em đấy thì có thể là anh em sẽ lắc hơn được cả tôi nữa đấy. anh em về anh em luyện thì uh, nó sẽ lên rất là rất là hiệu quả cho anh em nha đấy thì anh em nào mà đã sở hữu cái bộ hồ tài xỉu cây này bên tôi rồi thì à, anh em sẽ à, luyện thêm đấy, để cho anh em có thể đi đến sân chơi anh em lắc nó sẽ hiệu quả rất là nhiều đấy, còn anh em nào mà chưa sử dụng anh em có thể alo cho tôi anh em sở hữu thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc đấy, cách lắc mà anh em đi đến sân chơi mọi sân chơi anh em đều chơi được nhé đấy thì video này tôi làm đến đây hết chào tất cả anh em